Chào anh em, hôm nay chùm cờ bạc bịp lại ra mắt một video mới giới thiệu đồ chơi mới nhất của cái tháng 8 năm 2019. Đây được coi là kỹ xảo gọi là cái hàng công nghệ đẳng cấp nhất trong bộ môn sóc đĩa bịp. Mình khẳng định luôn cái đồ này chỉ nhà mình có anh em nhá. Hàng này vừa mới cập bến vừa mới về mình làm video để giúp đỡ những anh em xa bờ hay đam mê về bộ môn sóc đĩa bịp mà vẫn chưa tìm được cái đồ nó chuẩn chỉ chính xác và cơ động. Qua mắt tất cả thầy thợ hãy cùng mình xem hết cái video này các chuyên gia thì mình sẽ sang trực tiếp bên Quảng Châu Trung Quốc để đặt vấn đề với họ để họ cung cấp cho mình cái dung dịch điện phân anh em nha cái hàng này đẳng cấp nhất rồi mình chơi không phải luồn bát không phải luồn đĩa hay không phải luồn quân vị anh em nha chơi cơ động sòng sới lạ mình đến mình có thể chơi và giành chiến thắng tuyệt đối cuộc chơi trên tay mình đây đang là cái dung dịch điện phân anh em nha khi đi chơi anh em chỉ cần cầm cái dung dịch điện phân này anh em đi anh em chấm vào quân vị là anh em chiến thắng tuyệt đối cuộc chơi cái hàng này đẳng cấp nhất cơ động gọn nhẹ anh em không cần phải luồn bát luồn vị luồn đĩa anh em nha thời buổi người khôn kẻ khó luồn bát soi bát đập bát luồn đĩa cũng đập bát hay là luồn quân vị để thay quân vị bóc quân vị liên tục tất cả mọi người đều đề phòng lẫn nhau thì làm sao để có cái đồ để mình chơi bịp được mình khẳng định luôn không chơi xanh chín em nhá chơi xanh chín 10 hôm anh em đi chơi thua cả 10 cái dòng này chơi cực kỳ đơn giản anh em nhá hiệu quả đơn giản đấy nhà mình đã có hướng dẫn sử dụng cụ thể bằng tiếng việt anh em nha nhà mình đã dịch từ tiếng trung sang tiếng việt cực kỳ cụ thể luôn hàng này đẳng cấp nhất rồi với công thức dung thì nó cực kỳ là đơn giản lẻ dung một sấp đôi dung hai tứ tử hai mặt không dung nó dung là nó sẽ thu trực tiếp vào cái điện thoại này anh em nha nó thu trực tiếp cái tín hiệu điện thoại dung trực tiếp điện thoại này không qua bộ, bộ phận thu phát sóng nữa anh em nha mình sẽ hướng dẫn luôn anh em cụ thể luôn anh em là cách anh em chơi nó ra làm sao đấy thì khi đi chơi anh em chỉ cần cầm cái dung dịch này anh em thoa ra đầu cho ra đầu ngón tay anh em nhá chỉ cho một lượng rất nhỏ ra đầu ngón tay đấy anh em là kiểm tra quân kiểm tra quân cực kỳ đơn giản thôi anh em nhá anh em cho ra đầu ngón tay anh em kiểm tra quân này đấy anh em ví dụ đánh sấp đôi thì anh em cho bốn mặt trắng bốn mặt đen anh em nhá có anh em đánh lẻ thì anh em cho ba trắng hoặc ba đen đấy anh em chỉ cần như thế thôi chờ 3 đến 30 giây đến một phút anh em nhá thì thuốc dung dịch nó sẽ ngấm được vào trong vị đấy và như thế là mình ra vào trong quân đấy anh em lưu ý thêm còn ví dụ mà anh em có thể luồn được vị trước hay là luồn được vị trước đem vị đi thì anh em chuẩn bị trước anh em có thể thoa hết lên một mặt này anh em vào hết vị một mặt đây là đánh tứ tử đấy anh em thoa hết một mặt tứ trắng và tứ đen này là anh em cắt vị là đương nhiên cái lá bài này có hàng anh em nhá hay là kể cả vị trắng cũng thế mình khẳng định luôn tất cả các loại vị cái dung dịch điện phân này nó đều xử lý này là vào như nhá đều có hiệu quả mình khẳng định luôn cái độ chính xác của nó nó khoảng được 80 đến 85 phần trăm mình khẳng định luôn không được 100 phần trăm nhưng như thế là anh em đã giành chiến thắng tuyệt đối rồi đấy kể cả vị đóm nha anh em mình khẳng định luôn vị đóm vào hai mặt thì vị đóm thì anh em phải để sau đến 3 phút thì có tác dụng anh em nha chơi cực kỳ cơ động cực kỳ hiệu quả luôn cái hàng này thì bao tất cả các thời thợ con bạc già cái đồ này là cơ động nhất đẳng cấp nhất anh em vào vị cực kỳ đơn giản thôi đang đến sòng sới họ đang chơi là mình có thể kiểm tra quân những cái bán chồng quân chồng vị đấy đấy như thế này là vị là nó đã vào và anh em nha cái dung dịch nó đã ngấm trực tiếp vào cái vị rồi đấy cực cái hàng này mình khẳng định luôn nó nó bay hơi luôn này anh em này nó không có màu mùi không có vị gì cả cái hàng này nhà mình đã xử lý qua rồi cực kỳ chuẩn chỉ luôn quân vị chuẩn chỉ luôn này anh em này thuốc vào dung dịch vào là không có một cái dấu hiệu gì lạ cả không ai có thể phát hiện ra được anh em nhá bát đĩa thì hoàn toàn xanh chín chơi bát nào đĩa nào được anh em nhá bát nào đĩa nào được anh em chơi bất kể đĩa nào bát nào có thể chơi được hết anh em chỉ cầm đúng cái lọ dung dịch điện phân thì đi anh em vào anh em chấm vào quân vị là anh em có thể chơi được cực kỳ đơn giản hiệu quả anh em nhá anh em đúc trong người một cái cái điện thoại này đi anh em nhá cái điện thoại có chức năng thu trực tiếp vào trong này cái điện thoại này là anh em chơi pin tiểu này anh em đắp quả pin tiểu vào bật công tắc lên nó có cốt tăng giảm nhịp rung mạnh rung nhẹ đến tùy anh em tùy ý đấy cái khoảng cách bắt được rất là xa anh em nha một mét hai đến một mét rưỡi anh em là cái là con anh em đều chơi hết đứng thì anh em để túi quần ngồi anh em để túi áo hay em ngụy trang điện thoại vào trong người trong ngực ống chân ống đồng đấy là tùy anh em miễn làm sao anh em cảm thấy hợp lý cái nhịp rung có thể tùy chỉnh được theo anh em pin tiểu thì anh em biết rồi pin tiểu chơi 3 ngày 5 ngày không nói pin rất hợp cây bạc trong rừng trong núi cực kỳ cơ động mà là hiệu quả anh em nhá đấy thì mình nói luôn cái dung dịch này nhà mình khi mà đem về đấy đây nó là cái phôi nó phôi nhà mình chưa phôi hóa ra thì nó còn hút nam châm này mình thử nam châm này đây là nam châm anh em nhá nó còn hút nam châm đấy anh em thấy không nó hút nam châm nhưng về các kỹ thuật nhà mình đã xử lý qua thì cái tỷ lệ của nó màu mùi là hết không có anh em nhá không màu không mùi không vị nó chỉ còn khoảng đến một phần trăm đến một phẩy năm phần trăm anh em nhé nên hoàn toàn yên tâm luôn chơi cực kỳ cơ động và là hiệu quả thì để không làm mất thời gian của anh em nữa mình sẽ sóc đôi ba tiếng bạc để anh em xem độ chuẩn chỉ nó ra làm sao bây giờ mình sẽ đúc trực tiếp cái điện thoại này vào trong người để anh em cùng cảm nhận nhịp rung với mình anh em nhé đấy mình sóc thực tế luôn cho anh em xem này chơi cực kỳ chuẩn chỉ luôn này sóc đôi mình sóc luôn này anh em sóc cứ sóc tơi tay lên anh em nhá trong người mình là cảm nhận không rung mày báo không rung trong bát trong đĩa mình khẳng định tứ tử này tiếng đầu mình đánh 10 triệu vào tứ tử này tứ trắng anh em nhá máy móc cực kỳ chuẩn chỉ luôn cái dung dịch điện phân này thì cực kỳ là chuẩn chỉ rồi chuẩn chỉ từ dung dịch chuẩn chỉ sang máy móc anh em nhá trong người mình cảm nhận hai nhịp dung mình khẳng định sấp đôi này tứ tử về sấp đôi này anh em nhá mình đánh thừa thắng sông lên đánh 20 triệu khẳng định mặt sấp đôi này đồ đạc cực kỳ chuẩn chỉ anh em nhá cái hàng này chơi thì cơ động và gọn nhẹ nhất rồi không cần phải đồ lạc gì cả anh em nhé chơi đâu sòng suối đâu cũng được đám cười đám hỏi trong người mình báo là một nhịp rung bạc nhảy rồi mình đánh 50 triệu lẻ này lẻ ra ngoài 50 triệu này anh em này mở bát này lẻ này anh em này cực kỳ chuẩn chỉ luôn cái hàng này không thể sai được đồ đạc thì cực kỳ chuẩn chỉ rồi trong người mình cảm nhận hai nhịp rung hai nhịp rung mình khẳng định là sấp đôi này mở bát sấp đôi này chồng quân chồng vị máy vẫn báo hết nha cái dung dịch này cực kỳ chuẩn chỉ luôn trong người mình cảm nhận hai nhịp rung này anh em này mở bát này sấp đôi này sai một tiếng em nhá sáu bảy tiếng là sai một tiếng này nó thỉnh thoảng có một tiếng loan anh em bỏ qua đấy mình đánh sang tiếng sau nên mình bỏ trực tiếp cái điện thoại này ra luôn cái đĩa này để anh em cùng cảm nhận nhịp rung với mình xem nó có chuẩn chỉ không anh em nhá thì sắp sẽ đôi ba chín bài này máy báo rung một rung một trong ba trong đĩa mình khẳng định lẻ này mình đánh 100 triệu lẻ lẻ thổi ngoài 100 triệu cho anh em thích chẵn này mở ba này ba trắng anh em nha máy móc thì cực kỳ chuẩn chỉ luôn này cái hàng này đẳng cấp nhất rồi anh em nha bịp không cần đồ bây giờ thời buổi 4.0 rồi không ai chơi bịp cần đồ nữa cả dung một hai dung rất đều trong bát trong đĩa mình khẳng định là sấp đôi này mình đánh một tỷ sấp đôi sấp đôi thừa ngoài một tỷ này mở bát này anh em thấy không đồ đạc cực kỳ chuẩn chỉ anh em nhìn thêm này trên thị trường bây giờ rất nhiều cơ sở chưa có cái dung dịch điện phân này lại làm hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng dẫn đến uy tín của nhà mình nhiều lúc mà nó đi xuống anh em nhá anh em gọi điện trực tiếp số điện thoại 0984 đến trực tiếp để kiểm tra hàng em nhá để xem hàng hóa chuẩn chỉ như nào hàng hóa ra làm sao cái đồ đạc này nhà mình độc quyền chỉ nhà mình phân phối em nhá Đấy, anh em tránh cái nào người thu tháo thiệt này mỗi lần anh em chấm vào quân này cái dung dịch này nó có tác dụng từ 8 đến 10 tiếng em nhá sau 8 đến 10 tiếng anh em lại tiếp tục muốn chơi thêm thì chấm thêm máy báo dung một trong bát trong đĩa mình khẳng định là lẻ này mở bát này tất tay lẻ này anh em này mình kỷ niệm cho anh em cái tiếng bạc cuối cùng này máy báo dung hai sấp đôi em nha mình đánh một tỷ sấp đôi qua tiền mình tấp vào cái sấp đôi này ôm tiền đi ra khỏi sới mà bát này đồ đạc cực kỳ chuẩn chỉ anh em nha thì vừa rồi mình đã giới thiệu với anh em cái dung dịch điện phân cái hàng này đẳng cấp nhất cơ động nhất gọn nhẹ nhất bịp không cần đồ anh em nha thời buổi này không đánh đồ nữa luồn bát luồn đĩa rất là nhì nhằng em nha đấy anh em đi chơi em chỉ cần đúng cái lọ dung dịch thôi có hướng dẫn dụng cụ thể anh em ở xa không lên thực tế test hàng được thì gọi điện thoại